à, cá vàng được nuôi chung trong ngoài Bắc Lạc mặc dù á là mình nói là cá vàng nhưng mà cá vàng có rất là nhiều loại này như là Bakin, Demikin, nè, Dukin, nè, Ranh Chu nè, trên bao nhìn rất là rất là nhiều và nhìn bên ngoài á chúng nó cũng khác nhau nữa không có giống nhau có rất là nhiều bạn mới nuôi á thì các bạn nuôi nhiều loại cá vàng với nhau tất nhiên là chúng ta có thể nuôi hỗn hợp nhiều loại cá vàng với nhau nhưng mà các bạn cần phải chú ý đến việc là à, làm sao để không xảy ra cái tình trạng là các loại cá vàng ăn hiếp lẫn nhau mình ví dụ nha trong trường hợp các bạn nuôi nhiều loại cá vàng với nhau các bạn phải phân biệt loại cá nào bơi giỏi loại cá nào bơi dở nghe tới đây thì chắc là các bạn sẽ mắc cười đúng không vì nghĩ rằng đã là cá là mặc định bơi giỏi rồi còn bơi dở gì đây nữa nhưng mà thật ra là như vậy nha các bạn mình lấy ví dụ nha trường hợp mà các bạn nuôi cá vàng á nó có thân hình tròn và ví dụ như là đan tu chẳng hạn mà nuôi chung với wakin wakin là loại cá vàng cơ bản ha nó là một cái um, theo mình biết là trong trong cái sơ đồ tiến hóa của cá vàng nó là thuộc vào cơ bản nhất thì um, cái thân của nó dài dài như vậy nè thì wakin nó, nó là thuộc vào cái, cái dạng loại cá là bơi nhanh còn cá vàng á, thì nó tròn tròn như là đan chu à, rồi đan chu hybrid chẳng hạn thì nó sẽ không có bơi nhanh được là do cái thân hình ụt ịch và các quay bơi nó bị ngắn do đó thì đan chu nó sẽ bị wakin ăn hiếp như là nó sẽ bị dí nè rỉ nè và dẫn đến đan chu sẽ bị stress mình đã bị rất là nhiều cái trường hợp như vậy nha các bạn và để cái tình trạng nó không xảy ra thì các bạn chỉ nên nuôi wakin thôi nếu mà các bạn thích nuôi wakin thì các bạn nuôi wakin thôi và nếu mà các bạn thích nuôi cá có thân hình tròn như riu kin là đan chu thì các bạn chỉ nuôi những chú cá có thân hình tròn cùng với nhau ở một hồ thôi thôi hơn nữa cùng cùng một loại nhưng mà nhưng mà chúng cần có sự thống nhất à, nếu mà nếu mà nó có sự khác biệt về kích thước nó cũng là một cái nguồn gốc gây xung đột nên là các bạn hãy chọn những loại có sự tương đồng về kích thước và đặc tính sống như vậy thì nó có thể sống chung một cách hòa đồng được mà cái nó sẽ không có bị ăn hiếp những cái stress